Rang uh, ờ, Fishing chào bạn Số để Rang uh, xin giới thiệu các bạn bộ cần uh, ờ, câu đài Bộ này giá tầm trung Cái này đang đang sale Đang trong trình, trình khuyến mại dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 Đang review qua Quay qua từng sản phẩm một Đấy, quay tổng quan rồi à, đang sẽ review từng à, sản phẩm một cho bạn chi tiết một Đấy, chọn bộ luôn các bạn nha Trước tiên là đang hệ review à, đây là chậu chậu trộn mồi các bạn nhé hộp sổ mồi bằng à, silicon các bạn có thể thu gọn và bỏ vào túi đựng đồ câu của các bạn chọn về đường kính 25 à, rồi nhé kính 25 Đấy. rất gọn thu gọn được chậm tiếp đến này đang à, sẽ review trục Đấy. Đây ờ, câu đài buộc sẵn rồi các bạn về chỉ việc ờ, mắc vào cần ờ, câu luôn thôi đủ hết hạt chặn chân cắm phao và trì luôn các bạn về chỉ việc cân theo phao thì đã có sẵn theo hộp thẻo kia rồi bốn quận bốn quận chục các bạn nhé đấy, rất là gọn tiếp nữa cước uh, linh đấy các bạn ant 50 cộng 10 là 60 m 1.2 các bạn nhé màu trắng Đó, tàng hình các bạn ạ. quả Đó. ANT tiếp đến là bộ hộp à, phụ kiện câu đài Đấy, các bạn có thể để nguyên hộp này hoặc và các bạn ờ, chia nhỏ ờ, các bạn ờ, chia từng cho một cho bạn cho đựng trong hộp thẻo này cũng được đấy đây là dụng cụ hỗ trợ để buộc thẻo các bạn nhé có hình hướng dẫn để các bạn kẹp lưỡi buộc thẻo như nào thì có hướng dẫn ở đây rồi các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn thôi Đấy. tiếp đến là dây bảo hiểm Đấy rơi hiểm à, dài 15 m móc hai đầu hai móc hai đầu hết các bạn nhé lưỡi à, senko 0,8 đến 2 nha các bạn nhé thì hải đăng đủ số dòng này hải đăng có đủ số thì hải đăng chỉ review qua các bạn thôi đấy ở đầu à, và chuôi lưỡi được mạ vàng đấy các bạn mạ đồng vàng thì ác quá mạ đồng đấy các bạn Đấy. từ đến ờ, hải đăng ờ, review qua cái hộp thẻ hộp thẻ thì ờ, hải đăng đã review riêng một video rồi thì hải đăng đây cũng review qua lại cho các bạn xem và đây là phao cỏ các bạn nhé chiều dài 45 Đấy. chọn bộ luôn các bạn về chỉ câu thôi Đấy. chỗ này cho mắc thẻo này các bạn này mắc thẻo hai mặt đây mặt mà này mắt thẻo dài thoải mái các bạn nhé hộp này dài 51 mà Đấy. hộp này hộp uh, chiều dài của hộp là 51 Hải đang đã review rồi Đấy. tiếp đến Hải đăng sẽ review qua ừ, cần uh, tay flat USA size 4 à, mét rưỡi đang sẽ bỏ này ra cho gọn cục này sói đỏ các bạn hình con à, đây hình con à, sói thì à, thông số cần đây các bạn chiều dài bốn mét rưỡi này 5 đốt này thu gọn là 104 cm này, trọng lượng 110 g, rất là nhẹ. Được kính ngọn là 1 ly 2, kính gốc là 23. Sản xuất của hãng à, sói đỏ. À, à, sẽ review đấy. Đến cần, cần này khá đẹp các bạn, nhẹ. 110 g, 4 mét rưỡi là khá nhẹ các bạn. ừ. flat uh, ừ. ờ, nắp bịt đầu cần và có sắt ờ, thép mạ à, tĩnh điện này để ờ, chống dập đầu cần các bạn Đấy. À, đẹp đầu alo Đó, đây alo ờ, cần này ờ, độ cứng 5h ờ, các bạn nhé Đó. đầu alo quay 360 độ màu tím đen phối hai màu tím đen Đó. khá là đẹp các bạn ừ. đầu nóng ờ, tím cái này đang ờ, đang phân phối hai size thì ờ, bốn mét rưỡi và 54 các bạn nhé hai size mỗi size chênh nhau 50 nghìn, lại đang sẽ thông báo sẽ báo giá các bạn với dưới phần chi tiết mô tả của video này bạn nào thích mua cần riêng thì inbox riêng hải đăng hoặc là mua những uh, sản phẩm dành riêng cho câu đài thì cũng inbox riêng hải đăng đây vòng chống trượt các bạn uh, gác lên ờ, cần này bạn super power tìm con sói logo và sói đỏ vét vào ấy sau đó cũng không rõ tiếng anh lắm mới có qua thôi đây, nắp bịt đít có gioăng chống nước vào này các bạn này. chống nước chống cát đấy, do này rất ừ, hiệu quả này chống để cát vào đấy, có mã số nóng đấy. chống uh, chống mòn thiết kế khá là ok các bạn mã số ngọn đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang uh, à, sinh đã review uh, bộ cần uh, câu đài uh, flat USD và full bộ luôn các bạn nhé Hải đang uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang sinh.